thì cũng đã biết được cái độ hiệu quả của nó đúng không ạ ở đây thì em có hai loại hột để các bác phân biệt tránh khi mà các bác bị nhầm lẫn đây bên tay trái em là cái bộ hột tài xỉu cây đây các bác này đó đây là bộ hột tài xỉu cây còn đây đây là bộ hột tài xỉu 2020 đó bộ hột tài xỉu 2020 này thì nó được làm từ bột từ bộ hột nghệ hoa loại 1 còn bộ hột tài xỉu cây này nó chính là cái bộ hột tài xỉu mắt hí đó đó các anh nhìn này hai loại hột khác hẳn nhau nha các anh nha đó với cái bộ hột tài xỉu cây này thì là do bên em tự làm ra nên là các bác đừng có nhầm lẫn giữa nó và cái bộ hột tài xỉu bo từ 14 ly xuống 13 ly nếu mà để phân biệt rõ nhất ạ thì bên em sẽ làm cái mặt ba đây bình thường cái mặt ba của nó sẽ là dấu huyền như này đó nhưng bên em là mặt ba sẽ là dấu sắc nếu như các muốn làm dấu sắc bọn em sẽ làm dấu sắc còn nếu muốn làm dấu huyền giống một trợ như này bọn em sẽ làm dấu huyền giống một trợ để cho các bác phân biệt được là em không bo từ 14 ly xuống 13 ly và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây thì em hoàn toàn bao tang tích cho các bác nam châm nước muối dọi đèn ăn thua chảy hột bên trong nó cũng không có gì cả các bác nhá đây là cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn dành riêng cho các bác tay cái và bác nào mà muốn trực tiếp test hàng hay là muốn test tăng tích các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây hoặc các bác kết bạn zalo với em gọi video cho em em sẽ trực tiếp test cho các bác vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi nên em xin phép bỏ qua cái phần tăng tích sau đây em sẽ test thử cho các bác về cái độ hiệu quả cái bộ hột tài xỉu cây này đây như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ hột lắc bình thường nó đã rất đi đều đi rất là đều rồi bây giờ em sẽ lắc thử cho các bác để các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó đây là đang tài đúng không ạ xỉu này tài này xỉu này tài này đó vừa rồi em đã lắc cho các bác thấy được cái bộ hột này nó đi đều đúng không ạ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu sau đây em sẽ lắc giữ cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ lắc giữ luôn tài này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này sáu tài này chén này em lắc không đều tay nên là đã xuống xỉu rồi vừa rồi em lắc cho các bác giữ được 6 chén tài đúng chưa ạ để em chứng minh cho các bác bộ hiệu hột này nó không phải là bộ hột liệt tài nặng tài bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em giữ xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này